tiếng nói Bixi phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam xin kính chào quý khách hàng. Sau gần 22 năm gắn bó với cái tên Bixi, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự ủng hộ từ người tiêu dùng khắp nơi trên cả nước. Để đáp lại tình yêu thương sâu sắc ấy, một sự kiện đặc biệt sẽ được chuẩn bị vào ngày 7 tháng 10 năm 2021. Đó là sự kiện chuỗi 4 cửa hàng – Bixi Nguyễn Xiển, Bixi Hà Đông, Bixi The Garden, Bixi Lê Trọng Tấn sẽ chính thức về chung một nhà với siêu thị Top Market hoàn thành kế hoạch chuyển đổi tên thương hiệu. Chúng tôi hứa hẹn sẽ có một diện mạo mới đi kèm với các cải tiến về không gian mua sắm, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá cả vẫn bình ổn để người tiêu dùng có thể an tâm mua sắm. Xin trân trọng cảm ơn và chúc quý khách hàng nhiều sức khỏe.